Kính thưa toàn thể đại chúng, câu hỏi thứ nhất từ YouTuber Nguyễn Thành. Bạn gửi câu hỏi thế này, con kính bạch Thầy, con phải làm gì khi bị người khác coi thường à? Kính mong Thầy cho con lời khuyên, con xin cảm ơn Thầy. Bạn Nguyễn Thành gửi câu hỏi là bạn ấy à, phải làm gì khi bị người khác coi thường nghe không? À, câu hỏi thì rất ngắn thôi à, thế thầy xin trả lời bạn nguyễn thành và đại chúng như thế này đại chúng cùng nghe trước hết thì chúng ta biết rằng á, tất cả chúng sinh đều không ai ra ngoài luật nhân quả được hết ấy. Nghe không? trên cả từ chư phật cho đến những chúng sinh mà tầm thường hạ liệt nhất cũng không ra ngoài luật nhân quả. Còn đối với loài hiếu tình chúng ta gọi là nghiệp báo, không ra ngoài nhân quả nghiệp báo. Kể cả chư Phật và các vị Thánh Hiền cũng không ra ngoài nhân quả. Nếu các ngài mà gieo nhân thì các ngài cũng sẽ gặt quả. Đấy, chúng ta phải nhớ. Đại chúng nhớ cái câu chuyện một cái vị thiền tăng đó, trả lời sai một câu về nhân quả mà 500 kiếp phải đọa làm thân trồn. À, đến cái kiếp thứ 500 này mới có duyên gặp được Ngài Thiền Sư Bách Trượng. Ngài mới giải cho cái, cái sai lầm, chỉ cho cái sai lầm về cái chỗ hiểu về nhân quả. Lúc ấy ông mới thoát được cái thân làm trồn, đại chúng nhớ câu chuyện này. Cho nên ấy, chúng ta nhớ rằng là càng tu hành ấy, thì càng rõ ràng về nhân quả càng thấy rõ, càng tin chắc nhân quả, không mê lầm về nhân quả, biết rõ gieo nhân gì sẽ được quả gì. Đại chúng nhớ như vậy. Và đây là một trong chính kiến của người đệ tử Phật. Nhé. Tất cả Phật tử chúng ta đều phải có lòng tin chắc về nhân và quả, về nghiệp báo. Đây là chính kiến đấy. Không tin nhân quả tức là tà kiến. Chúng ta phải tin chắc. Vâng, chúng ta chân thật gieo thiện nhân, và tạo thiện duyên chắc chắn chúng ta phải có thiện quả không ai có thể làm khác được thưa đại chúng dù kẻ ác muốn hại chúng ta nhưng chúng ta thực sự gieo thiện nhân và tạo thiện duyên thì chúng ta sẽ gặt thiện quả kẻ ác muốn hại mình cũng không hại được họ khởi tâm ác không được đấy chúng ta phải tin chắc như vậy chỉ sợ chúng ta gieo nhân ác khi quả ác trổ thì chúng ta phải gặt thôi đại chúng rõ chưa nào cho nên mỗi mỗi chúng ta là đệ tử Phật phải nắm chắc cái điều này. Nghe không? không ai ra ngoài nhân quả. Đời nay của chúng ta cũng không ra ngoài nhân quả nghiệp báo. Thế và hiện đời thì mỗi chúng ta đều chịu một là nghiệp quả từ đời trước. Đại chúng rõ không? Cái thân của chúng ta đây là tổng báo những cái nghiệp từ đời trước. Thứ hai là chịu nghiệp quả của đời này từ bé đến giờ cho đến ngày hôm qua đến giây phút trước chúng ta làm gì thì nó cũng báo vào cái thân này thế rồi tiếp tục chúng ta tạo tác cái gì thì nó lại tạo ra cái dòng nhân quả tiếp theo cho chúng ta là chúng hiểu không nào chúng ta sinh ra đời này với thân tướng thế nào hình dáng ra sao màu da thế nào mái tóc thế nào tính cách thế nào hoàn cảnh gia đình thế nào tâm trí thế nào nhân cách thế nào ảnh hưởng rất nhiều từ nghiệp tiền kiếp nghiệp tiền kiếp tích lũy nghiệp từ tiền kiếp đó cái kiếp này này của chúng ta sang hèn à, sướng khổ giàu nghèo đẹp xấu ảnh hưởng rất nhiều từ nghiệp tiền kiếp tức là nghiệp của kiếp trước ảnh hưởng ở đây thầy nói là ảnh hưởng chứ không phải là hoàn toàn quyết định vì có những cái của kiếp này nữa kiếp này của chúng ta mấy chục năm đầu đời à, chúng ta làm những cái gì nó cũng có ảnh hưởng nhưng mà chúng ta chịu rất nhiều rất nặng từ những cái nghiệp tiền kiếp vì tiền kiếp nó quá nhiều thưa đại chúng vô lượng kiếp trong quá khứ nó tích lũy bao nhiêu thứ nghiệp đấy đó cho nên hiện đời kiếp này chúng ta chịu ảnh hưởng rất nhiều của các nghiệp tiền kiếp nhé thế ở đây thì bạn nguyễn thành này bạn ấy hỏi rằng ấy, bạn ấy bị người khác coi thường khinh thường bạn ấy thì bây giờ phải làm thế nào thế thì ở đây chúng ta biết rồi nếu mà ở đây thầy nói nếu bạn ấy bị khoảng độ một hai người người ta xem thường thì không thành vấn đề có thể là những cái người đấy người ta chưa gần gũi với bạn ấy chưa hiểu bạn ấy người ta có thể xem thường nghe không hoặc do người ta ganh ghét đố kỵ với bạn ấy mà người ta xem thường bạn ấy thì cái đấy không thành vấn đề lắm nhưng nếu mà bạn ấy ở đâu cũng bị người khác khinh thường không phải một người mà hầu như ai thấy bạn ấy cũng khinh thường à, thì đây là vấn đề rồi đấy đại chúng chúng ta phải kiểm nghiệm lại nếu mình ở đâu á, mình cũng bị mọi người mọi người khinh thường mình hầu hết mọi người xem thường mình à, chỉ là mình có vấn đề mình nói họ cũng xem thường và mình cười họ cũng xem thường à, mình đi họ cũng thấy mình họ khó chịu cũng xem thường à, tức là tất cả các việc của mình khiến cho người ta không ưa người ta rất xem thường à, thế thì là mình biết mình có vấn đề rồi nghe không? Đấy. người ta nhìn thấy cái tướng của mình người ta đã xem thường rồi Đó. thấy mình đi thấy mình nói thấy mình cười người ta đã xem thường rồi người ta đã biết người này chả có giá trị gì rồi ừ. thế đại chúng thấy cái đấy là mình có vấn đề thế còn đại chúng cũng thấy ở trong đời chúng ta thấy có những người không ai có thể xem thường người ấy được nhìn thấy tướng người ta là biết phải nể người này rồi đúng không nhìn thấy cái người này là phải nể người ta nhìn thấy tướng người ta là phải nể không dám xem thường ví dụ thầy nói như đức phật chúng ta nhìn thấy đức phật dù là cái người ghét đức phật mấy cũng phải nể có thể đố kỵ với Đức Phật, có thể là ganh ghét nhưng mà nhìn thấy là không dám xem thường. Đại chúng hiểu không nào? Từ cái oai, cái đức của Ngài nó toát ra, toát ra, khiến cho nhìn thấy là phải nể phục, không thể khởi cái tâm khinh thường, xem thường được. Thế còn có những người cứ nhìn thấy là người ta xem rất thường, và nhìn thấy cái mặt người ta đã thấy rất là thường rồi, thấy cái dáng đi người ta thấy xem thường rồi, mở miệng ra nói người ta cũng thấy xem thường, thấy cái kiểu mình cười người ta cũng thấy xem thường à nó như vậy đấy tức là mình không có cái oai đức gì cả không có ai đức đó thế bạn này ấy, có thể bạn nói ở cái bạn hỏi là hỏi trong tình trạng bạn ấy bị nhiều người coi thường bạn ấy thế thì bạn ấy có vấn đề đây chính là nghiệp báo của bạn ấy nghe không? chứ không thể khác được đó, không thể khác được thì trong ờ, nhà phật có dạy cái, các thầy câu gì oai nghi một người có oai nghi thì người khác sẽ kính nể gọi là có oai khả kính mà có nghi khả sợ cái người có oai thì khiến cho người khác phải kính cái người có nghi thì khiến cho người khác phải nể phải sợ nghi tức là người ta nghi thức nghi lễ chứ không phải là nghi ngờ nhé người ta sống có nghi lễ có lễ độ có phép tắc Đó. mọi cái nó rất là chuẩn chỉ nó không lôi thôi không luộm thuộm không bê tha không nhếch nhác khiến cho người khác nhìn thấy cái người có oai nghi tự nhiên phải nể đó cho nên ấy, các thầy đi xuất gia cái bước đầu tiên là phải học và thực tập oai nghi đấy thưa đại chúng lúc ở tại gia thì chúng ta làm sao đi bừa bãi nói bừa bãi làm bừa bãi hứng lên thì làm không thích thì bỏ à, bạ đâu cũng nằm được bạ đâu cũng ngồi được chỗ nào cũng xà vào cũng chỗ nào cũng ăn được đại chúng thấy tức là mình rất luông tuồng không có một cái oai nghi gì cả nhưng khi bắt đầu cạo tóc vào nhà phật xuất gia là phải học oai nghi Đấy. À, trong nhà thiền các thầy có đến 24 cái oai nghi trong đi đứng nằm ngồi nói nín kể cả đại tiện tiểu tiện tắm rửa cũng phải có oai nghi đấy thưa đại chúng thầy vẫn dạy đấy đi lên cái cầu tiêu cầu xí để mà ngồi đại tiện cũng phải đúng oai nghi chứ vào đấy không phải ngồi bừa ngồi bãi được đâu ngồi vặn ngồi vẹo được đâu những cái người mà không oai nghi đó thì tự nhiên người ta nhìn thấy mình người ta không kính trọng người ngày xưa đấy đại chúng nhớ các thợ, người xưa ở trong cung cấm trong các cái trong các vương triều người ta rèn rất là kỹ vào các cung nữ khi được tuyển vào triều họ bắt phải đi như thế nào mà bắt phải đội bình ở trên đầu này để đi cho dáng đi cho ngay thẳng không được đi ướn nẹo, không? đi mà gọi là ngúng nguẩy ướn nẹo là không được không có ai nghi rèn nam tử thì phải đi như thế nào đàn ông con trai phải đi đứng thế nào đi mà nhõng nhẽo thì là không được rồi Nghe không? đi đàn ông mà đi giống như tướng đàn bà cũng không được là mất oai nghi cho nên chúng ta thấy có thể chúng ta nhìn thấy nhiều người đàn ông cao to vạm vỡ nhưng mà nhìn một cái ta thấy rất là tầm thường tại chúng ta nghe người này cất lên tiếng nói cái thấy ẻo lả biết ngay người này có vấn đề không kính trọng được nữa đúng không đó đấy cho nên cái này là tất cả những cái này chúng ta phải rèn phải tu tập đó không tu tập thì không thể nào thành tựu được chúng ta kiếp này mà bị mọi người coi thường thì biết rằng cái nhân kiếp trước mình chưa từng tu tập, chưa từng rèn luyện, rất ít. Cái thiện căn của mình ít đấy. Nhé. Thì trong kinh thì Đức Phật thường dạy những cái người mà đời nay bị mọi người coi thường, xem thường, khinh thường á, thường do nhân đời trước là gì? Thứ nhất là kiêu mạn, khinh chê người. Cái người kiếp trước mà kiêu mạn, khinh chê mọi người thì quả báo kiếp này sinh ra cũng dễ bị mọi người khinh thường không những à, bị lùn bị thấp bị nhiều thứ mà còn bị mọi người khinh thường thứ hai là phỉ báng chê bai các bậc có đức à, cái người kiếp trước mà chê bai phỉ báng những người có đức á, những bậc chân tu đó thì kiếp sau sinh ra cũng bị khinh thường đó hoặc là chê bai cái người tùng kinh kính lễ phật kính lễ tam bảo những cái người ta đang học pháp thế này ví dụ thấy phật tử ngồi học pháp thế này khởi tâm bảo ôi giời mấy cái vị này gọi là thừa thời gian mà lên đây mà ngồi cho nó mất thời gian ở nhà xem tivi xem kịch trái hơn à lên đây ngồi gì cho nó còng lưng ra đấy chê chê người học pháp chê người lễ phật kiếp sau cũng sẽ bị người ta khinh chê nghe không hoặc rồi gì nữa hoặc là cái người này trong tiền kiếp thường gieo những cái nhân bất thiện, vô đạo đức như là tà dâm, loạn luân, trộm cắp, dối, dối láo, su nịnh, bê tha nghiện ngập, vân vân. Tất cả những cái nghiệp bất thiện ấy nó đều khiến chúng ta mắc quả báo thấp hèn và bị người đời khinh chê. Mà nhất là những cái bất thiện, những cái vô đạo đức đó đại chúng đấy thì bị người ta khinh chê lắm đó. đó. Sinh ra vào vào cái chỗ nghèo hèn, thấp kém, mà ở cái địa vị rất thấp kém và bị mọi người coi thường, khinh chê. Đó. Thế còn những người kiếp trước người ta có tu tập, người ta giữ giới, người ta tu tập, học Pháp thì kiếp sau không thể bị người khác khinh chê được. Đấy, chúng nhớ như vậy nhé. Nó có nhân và có quả hết. Đó vậy thì bạn này bạn ấy phải làm sao đây biết rằng kiếp này mình bị mọi người khinh chê và thì mình biết rằng mình còn thiếu cái đức rất nhiều đức tu còn rất thiếu vậy bạn phải phải tu tập thì thứ nhất ấy, là trong kiếp này ấy, khi bạn đang trả quả thì bạn phải nhẫn nhịn bị khinh chê là khó chịu lắm thưa đại chúng đúng không người ta khinh chê mình là rất khó chịu ức lên chứ nhưng bây giờ mình biết đấy là quả xấu của mình đấy mình đang phải trả cái nghiệp quả đã gây ra thôi bây giờ trả quả thì phải nhẫn thôi bị người ta hắt thủi người ta xem thường người ta khinh chê nhẫn hết đi kể cả người ta phỉ nhổ vào mặt mình nó cũng nhẫn đi cũng phải nhẫn vui vẻ nhẫn thì mới tiêu được nghiệp đó cái người kiếp này chúng ta nhớ chúng ta kiếp này mà trả quả khổ là chúng ta chúng ta chịu khổ đấy là chúng ta đang trả quả đấy thì phải nhẫn nhé đó phải nhẫn. Tất cả những ai trong cảnh khổ đều phải nhẫn. Đừng oán trách trời đất, oán trách cha mẹ, oán trách Phật Thánh không được, mà chúng ta phải nhẫn, nghe không? Phải nhẫn, nhẫn mới tiêu được nghiệp, cái đấy là cái thứ nhất. Thứ hai là bạn ấy phải tích cực tu tập để chuyển hóa cái nghiệp này, cái nghiệp bị khinh chê này. Cụ thể là bạn phải biết sám hối, à, học Phật Pháp để biết thế nào là sám hối, cái nghiệp tội tiền kiếp hoặc con đã khinh che tam bảo phỉ báng bậc chân tu bậc có đức hoặc là con đã dối gạt con đã làm những việc phi pháp phi đạo khiến cho kiếp này con bị mọi người khinh thường phải thành tâm sám hối thường tụng các bài sám hối nhé thứ nữa cho bạn là phát nguyện quy y tam bảo thọ trì năm giới nghe không phát nguyện quy tam bảo thọ trì năm giới đấy là một cái bước rất là quan trọng để mình thêm phước báu, thêm được những các cái thiện căn. Nghe không? Quy y tam bảo, phát nguyện thù trì năm giới. Giữ gìn được năm giới này thì nhất khoát mình sẽ có được cái đức để người ta phải kính trọng, thưa đại chúng. Năm giới đấy. Nghe không? Thứ nữa là bạn này nên học tập các cái phần oai nghi vào trong đi đứng nằm ngồi thực tập chính niệm cho thầy nghe không? đấy phải thực tập oai nghi ví dụ như các thầy ở chùa là phải thực tập oai nghi đó đi như thế nào đứng làm sao đứng mà nghiêng nghiêng ngả ngả tựa cột là cũng không được đâu nghe không nằm như thế nào ngồi như thế nào đó mỗi mỗi thứ đều phải học hết ngày xưa những cái nhà mà gia giáo là người ta dạy con kỹ lắm thưa đại chúng nhất là con gái dạy kỹ lắm à, phải đi phải đứng làm sao Đấy, đại chúng nghe cái câu mà ăn thì phải làm sao? Phải trông nồi, ngồi phải trông hướng là như vậy đấy, dạy con đấy. Ăn phải biết trông cái nồi, ngồi phải trông cái hướng, thấy không? À, như thế nào? Dạy từng phép tắc oai nghi. Cái người có phép tắc oai nghi thì cái người đó khiến cho người khác người ta phải nề Còn cái người vô phép tắc, vô oai nghi thì tự nhiên người khác người ta coi thường. Nghe không? Chính mình phải có kỷ luật với mình đại chúng nhớ thế mình không có kỷ luật với mình thì tự nhiên người khác sẽ xem thường mình mình là người vô kỷ luật vô kỷ luật không phép tắc thì người khác người ta cũng sẽ xem thường mình thôi đó bây giờ đại chúng các phật tử ở trong câu lạc bộ chẳng hạn là phải thực tập lục hòa mình đừng vô tổ chức đừng phá vỡ cái lục hòa mình thực hiện nghiêm túc nội quy thì tự nhiên người khác phải nể mình còn mình vi phạm nội quy mình phá vỡ nội quy thì người ta khác sẽ xem thường mình thôi đại chúng thấy một ông quan mà bây giờ phạm tội đấy đại chúng thì tự nhiên mất hết mọi người đang xem thường hết à, đang làm quan mà tự nhiên phạm tội đi với phạm tội gọi là trai gái lăng nhăng ta phát hiện ra cái là mất hết danh dự mất hết người xem thường ngay kể cả làm tổng thống nghe không? À, mà phạm những cái tội như thế lập tức mất hết uy tín mất hết danh dự đó người ta xem thường ngay Thế thì chúng ta mới biết là gì? Sở dĩ chúng ta bị xem thường là do chúng ta thiếu đức. Đại chúng thấy không? Thiếu đức, có cái đức khiến người khác phải kính nể. Mà đức này phải do tu tập mà nên, không phải tự nhiên mình có đức được. Phải tu tập các công đức mới có đức, đúng không? Đấy, giới cũng làm cái sinh ra công đức, tu tập giới. Thực tập oai nghi cũng là thực tập về giới đấy, để sinh ra công đức. Wow học Pháp mở trí tuệ cũng sinh ra công đức cho mình. Nghe không? Thế mình rốt quá, mình ngu quá, người ta cũng xem thường. Đó cho nên chính cái đức nó giúp cho chúng ta được mọi người kính trọng. Người thất đức, vô đạo đức không ai kính trọng cả. Đại chúng rõ chỗ này không? Thế cho nên <laughs> ở đây bạn này thì thầy khuyên mấy bạn ấy những cái điều như vậy. Thầy xin kể đại chúng nghe một chút về cái câu chuyện của bà nữ đại thí chủ thời Đức Phật là bà Visakha đấy. Bà này rất đặc biệt, sinh ra là trong một cái gia đình được giáo dục rất là chu đáo, một gia đình mà thuần thành theo Phật, cho nên bà hưởng được một cái nền giáo dục rất tốt. Có cái câu chuyện là cái hôm ấy bà ấy cùng với các bạn cũng còn nhỏ thế bảy tám tuổi thôi đi chơi rồi ra ngoài sông tắm thế thì tắm thì y áo để trên bờ xuống sông tắm thế đang tắm thì trời mưa thế là các bạn là lộc tộc từ dưới sông chạy lên bờ thế là lấy áo sống là mặc vào xốc xách là chạy như vịt ấy <laughs> chạy mưa mà thế còn bà visakha lúc ý mới có bảy tám tuổi thôi nhưng mà rất là điềm tĩnh lên bờ lấy y áo mặc rất trang nghiêm cài nút cài nước rất đàng hoàng nghiêm túc mặc dù mưa rất là to nhưng bà vẫn rất điềm tĩnh mà đi không chạy sốc sách như các bạn wow. thế và có một cái vị mà gọi là cũng một cái vị mà, mà thầy tướng ở đấy đấy đã nhìn thấy ta bảo cái cô bé này này sau này lớn lên thì sẽ làm được nhiều việc lớn và sẽ mọi người sẽ giúp được rất nhiều người mà có uy tín rất lớn đấy nhìn cái cách ứng xử của người ta thôi một cô bé mà mới có bảy tám tuổi mà nó chứng chạc đàng hoàng và rất đàng hoàng khiến cho người khác phải nể luôn đó. Đấy. chúng ta thấy có rất nhiều cháu bé nó bé nhưng mà nó rất là nghiêm túc cho người lớn nhìn cũng phải nể còn có nhiều người lớn rồi rất là lôi thôi mình nhìn mình cũng đã thấy xem thường rồi à, không thể kính trọng cái người đó được thế thì có phải cái này nó là tất cả từ cái oai nghi này không cái này là từ cái đức tất nhiên bà visakha là cái người đã tu tập rèn luyện từ những kiếp trước rồi cho nên kiếp này sinh ra người ta có được những cái oai đức như vậy. Thế thì chúng ta cũng vậy và muốn được mọi người kính trọng thì chính mình phải tu dưỡng, phải rèn luyện, phải tích lũy các công đức, nghe không? Thực tập Phật Pháp mới sinh ra được công đức cho mình để mọi người người ta kính trọng mình. Còn mình không có đức thì đừng đòi hỏi ai kính trọng mình cả. Nhá. Thầy bạn này cũng vậy. Nghe không? Thầy khuyên bạn như thế, lên quy y tam bảo học Pháp thực hành pháp Phật, giữ giới của Phật, cung kính à, tất cả những bậc có đức thì mình cũng sẽ được được mọi người kính trọng nhé.